Hello cả nhà thì à, ngày hôm nay mình à, quay lại với à, thị trường đồng phú thì khi mà mình vào tiếng 4 thì à, mình thấy khi vị ngay vị trí này vị trí này này cũng không xa lạ vì à, với à, tất cả những cái à, chúng ta đúng không ạ và đây là một trong những cái vị trí mà toàn đã review cũng khá là nhiều và ngày những ngày trước thì à, toàn review thì nó nó là một cái hiện trạng khác đúng không cả nhà và hiện tại thì ngày hôm nay toàn review thì nó lại một hiện trạng khác à, vì sao ạ à? tại vì à, hiện trạng bây giờ là tất cả những à, xe cũng như là tuyến đường này đang được sang lấp mặt bằng cũng như là đang được cắn ủi bằng phẳng như như này này các nhà thấy không đang là xe lưu đang ủi này à, bên này cũng một chiếc này thì tuyến đường này là tuyến đường 42 m và có tốc chiều dài là 8,2 km cho nên á là cái nhà thấy á cái à, bờ rộng mặt đường khá là rộng và ngoài ra ngoài hai xe lưu này ra thì còn có cái xe à, cho đất người ta chở xa xa người kia đó, vào, phía bên này phía bên này cái nhà thái này thì đây là xe xe ủi đất đó, xe đổ đất người ta đổ xong ở đầu ấy mình ủi đó, xe này xe ủi công trình làm khá là là, là bài bản còn xa xa bên kia là có xe cho đất người ta chở kia, thì à, toàn à, có một lô đất ở trên đó đó gần cái chỗ cái xe đó cả nhà nói chung con tàu cũng đầu tư ở đây à, cũng được à, ba bốn lô ở đây và toàn những vị trí đắc địa thôi đây là một trong những vị trí mà rất là nhiều khách hàng rất là thích cũng như là rất là à, muốn mua ở đây những khách hàng nào cũng như là những nhà đầu tư nào mà mua từ cái thời điểm đầu tiên á thì đến bây giờ là tài sản nhân 2 nhân 3 là có rồi nha cả nhà đã có nha còn những khách hàng nào mà hiện tại bây giờ mới đầu tư á thì trong tương lai thì à, theo mình dự đoán á tài sản nhân 2 hạt nhân bao có thể có hạt có thể không vì sao ạ à? nếu mà không á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng à, trước khi mà tiếng 4 này à, hình thành tức là trước khi à, thời điểm mà tiếng 4 này à, thông tiếng còn nếu như mà nhân 2 nhân 3 thì khi mà tiếng 4 này nó hình thành thông tiếng và Vicomex khởi công thì à, cái việc tài sản của mình nhân 2 nhân 3 là chuyện bình thường và đây toàn muốn review cho cả nhà một lô đất ở tại vị trí này luôn và ngay chỗ này là con suối nha cả nhà ở chỗ này là con suối và con suối này nó sẽ cắt ngang qua tuyến số 3 luôn á con suối này cũng khá là lớn thì à, phía bên xa xa bên cái đồi mà đang à, đang đang đào đất kia thì toàn có một lô là 20 x 50 chưa có thổ cư nha à, chú cũng chưa có đăng ký thổ cư thì à, nhà đầu tư nào mua vào thì à, mình đăng ký thổ cư sau đó là mình à, sẽ lên thổ cư và mình muốn muốn mình muốn tách bao nhiêu nền thì mình tách ở đây 20 x 50 thì mình có thể tách 4 nền mỗi nền là 5 x 50 đó. thì khi mà mình tách ra thì tài sản của mình nó đã lên rồi và giá ở đây công khai luôn là 210 triệu trên một bánh ngang nha cái nhà mua thì cả nhà cứ ờ, inbox cho toàn chỉ 210 triệu thôi nha cả nhà đấy mình vạch suối kìa như hôm trước mình dự đoán á thì con suối này sẽ được uh, lắp ha, sẽ được lắp đất lại để mà thi công và đúng như vậy luôn cả nhà đây là bắt đầu rồi công trình người ta lắp lại này người ta lắp lại xong rồi người ta sẽ uh, cho xe chạy qua chạy lại cả nhà nhìn xung quanh nha một trong những cái à, hiện trạng là rất là thích đúng không ạ thích vì sao tại vì lúc mà à, mình đầu tư á là chỉ còn cây, chỉ có cây cối thôi đó, và chưa có hình thành ra con đường nhưng mà khi mà mình vay lại rồi á thì nó sẽ như thế này này cả nhà đó mình vay lại đó nó sẽ như thế này này thích không cả nhà thích không ạ những nhà đầu nhà những khách hàng nào cũng như nhà đầu tư nào mà à, đã có sản phẩm ở đây rồi thì à, cả nhà thích không ạ à? thích thì hãy comment cho mình nha comment là cũng như là à, nói lên những cái à, mong ước của mình cũng như là mong muốn của mình cũng như là những cái gì mà mình đang suy nghĩ thật sự là rất là vui cả nha và bên cạnh đó thì à, ngồi ra cũng có một số nhà đầu tư khác nhỏ lẻ tức là những nhà đầu tư này chưa bao giờ đầu tư theo cái dạng công nghiệp như thế này cho nên là những nhà đầu tư này cũng ờ, e ngại là không biết thì sau này sẽ như thế nào đúng không ạ rồi ờ, Bigamex sẽ có làm hay không đó đó là những cái câu hỏi mà những nhà đầu tư ờ, mới thường hay đặt câu hỏi nhưng mà khi mà mình đầu tư bất động sản á mình nắm á ngay cả bản thân mình bây giờ mình tin hay không tin thì mình thấy nó làm như thế này thì mình quyết định mua và đúng là mình quyết định mình mua còn việc mà tin hay không thì à, thời gian sau sẽ trả lời và đây là con suối này cả nhà cái con suối này là mình review nhiều lắm luôn cả nhà đó và mình có một lô đất tại đây luôn á có một lô đất tại đây là lô bên kia kìa 20 x 50 nha giá bán là 210 triệu một mét ngang mua nhanh không nhanh thì chỉ có nhiều nhà đầu tư khác người ta sẽ mua và chắc chắn như vậy cả nhà tại vì ha, tuyến số 4 hiện tại đang có rất là nhiều khách hàng sang hàng sang hàng cực kỳ nhiều nha mình à, đi à, Bình thường à, hơn một tuần rồi bây giờ mới về lại thì mới cập nhật tiếng 4 này cho cả nhà cả nhà xem thì cả nhà nhớ là follow cho mình này đăng ký kênh và nhớ là liên lạc cho mình nếu như mà muốn đầu tư tại đây đó, lô của mình á lô của mình bên kia 20 x 50 có 100 mét thổ cư ở đây thì à, có rất là nhiều à, khách hàng nói là đắp bằng phẳng không thật ra đất đất trên núi thì thứ này càng thích hơn đất bằng phẳng đúng không khi mà mình, mình sang lắp mặt bằng thì nó sẽ dư đất mình có thể mình bán đất đó đi đó, mình có thể mình bán cái, cái, đất mà mà dư đó đi kiếm được ít tiền thôi mình nói vui thôi chứ thực ra là sở hữu của đất ở đây là ok nha cả nhà 20 50 mà giá hiện tại xung quanh á đã là 250 tức là 250 triệu hoặc là 260 triệu một mét ngang mà ở đây chỉ có 210 thôi còn chần chừ gì nữa đúng không cả nhà rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn và muốn mua lô đất này thì hãy liên lạc cho toàn luôn nha xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.